những năm những năm 80 đổ về trước <coughs> những năm 80 đổ về trước chưa có cái điện thoại màn hình cảm ứng ấy. nghĩa là chúng ta chưa bật được những cái chương trình như ờ, phim hoạt hình cho trẻ xem đúng không ạ thì những năm đó ở đây có ai dám khẳng định là có nhiều trẻ hoặc là đã gặp trẻ tăng động chưa có không ạ những năm 80 đổ về trước có ai gặp trẻ tăng động không có ai gặp không ạ cho tôi cánh tay có ai tác động những năm 80 đổi trước có không tôi chưa gặp trường hợp nào tự kỳ có không ạ tôi bảo có còn những năm 90 nha những năm 90 những năm bắt đầu có cái điện thoại màn hình cảm ứng á có tivi á thì tăng động có không ạ bắt đầu có, có không nhiều nhiều, và nhiều. bây giờ thì cực nhiều đúng không ạ đúng rồi đấy chúng ta bắt đầu logic lại nha và tự kỷ cũng nhiều nhưng mà chủ yếu thành phố và nhìn thấy trẻ em miền núi tự kỷ không ạ tăng động bây giờ có nhưng tự kỷ không em núi á, trên núi á, trên rừng á ở ờ, quê cũng có có tự kỷ rất ít nhưng chủ yếu có tăng động trên núi giờ có rồi thầy tự trên kỷ núi giờ có tự kỷ hay tăng động tăng động tăng động tôi vừa nói mà tăng động thì có như tự kỷ không trên núi hoặc là có rất ít rất ít thôi có có nhưng rất ít tự kỷ các bạn tự kỷ các bạn à, có nhưng mà rất ít thôi rất ít bởi vì sao ạ chúng ta tự nhìn quan sát thấy này trẻ em sinh ra thì vô tình chúng ta gì ám thị cho chúng ta bằng cái điện thoại á đúng rồi cho trẻ chơi với cái điện thoại chơi với điện thoại và lúc này trong nội dung của cái điện thoại nó mới quan trọng nha nội dung của cái điện thoại nó đang chiếu cái nội dung gì thì thường thường chúng ta muốn trẻ trẻ đến thường thường chúng ta chiếu cái phim hoạt hình đúng không ạ đó thì lúc này các cái động tác của cái phim hoạt hình ấy, nhân vật trong đó thường thường người ta diễn gì đó đuổi bắt quánh nhau rồi đủ thứ hoạt hình mà đúng rồi đúng rồi đấy và trẻ gì tiếp nó tiếp cận cái đó bởi vì lúc đúng này thế. nó là cái gì ạ nó làm đúng như thế đấy bởi vì sao nó là tờ giấy trắng là tờ giấy trắng này và lúc này nó cập nhật tất cả hình ảnh âm thanh đó các cái cái cái cái, cái, cái động tác đó nó diễn như nào đó bắt đầu nó cập nhật theo nó cập nhật theo nó cập nhật theo từ cái giọng nói nha từ cái giọng nói cho đến động tác và nó trở thành trẻ năng động lúc nào mình không biết mình nghĩ là tăng động không phải đâu thế cháu nội tôi giờ thế đấy thầy cháu nội tôi giờ thế đúng cả giọng nói mà cũng đúng cả hành động luôn nhảy nhót xong là tiếng nói giống y hệt ờ. luôn ờ có đấy đó thì chúng ta dễ nhận ra gì đâu có phải là, là não nó phát triển bình xấu nó phát triển rất chuẩn đấy nhưng nó bám vào cái vô tình mà mình đưa cho nó đó là cái gì phim hoạt hình đó bây giờ cuối cùng ra gì ạ à? trách thần duyên phận và số chả có số gì cả bạn vô tình cài đặt cho chúng vào tiềm thức và chúng cập nhật nên từ khi có cái điện thoại ấy, cảm ứng đó, có phim hoạt hình nhiều đó thì trẻ tăng động mới nhiều nhưng không ai phát hiện ra là gì ạ à? cái nội dung trong đó thì nó mới ảnh hưởng đến đúng cái thói quen của trẻ còn trẻ tự kỷ còn trẻ tự kỷ thì trước đây á, đã có có nhiều cũng có thể nhiều nhưng mà tăng động thì thời kỳ cái cái ờ, cái điện thoại chưa ra đời ấy, điện thoại cảm ứng chưa ra đời ấy, mà có hoạt hình á thì nó nó có tự kỷ nhưng nó cũng ít nhưng bây giờ thì không có đây là khách của bố đấy sờ vào đấy nó đánh cho vì sao ạ thực chất đứa tự kỷ là gì ạ ra mẹ đi nó rơi vào tình trạng của những gia đình không đâu, có điện đâu hả cái roi đâu cái roi đâu không có cái điện thoại đó đây vào mà lấy sách của bố này Ê, ờ, thầy bố về bố cho roi đây là sách của bố này ơi chị, chị tắt mic đi cái chị mất trật tự quá nó rơi vào những đứa trẻ tự kỷ đó tự kỷ á là những cái đứa mà không có điều kiện để dùng cái máy điện thoại như là cha mẹ có và lúc này sao nhốt trong nhà chơi một mình lẩn thẩn với ba thứ đồ chơi ấy nói chuyện với ai ạ nói chuyện một mình nói chuyện với con búp bê nói chuyện với vài thứ đồ chơi đó thế lớn lên dạ cũng nói chuyện như vậy bố mẹ bảo lại khổ con tôi thì tự kỷ nó chỉ nói chuyện một mình cuối cùng là sao ạ hiểu ra vấn đề là gì ạ cái thời kỳ thời kỳ cửa sổ cái thời kỳ gọi là ngưỡng của trẻ là 6 tuổi đổ về chúng ta vô tình vẽ và não chúng những hình ảnh âm thanh được gọi là thôi miên đấy đấy là thôi miên cái gì đâu nhiều người nghe từ thôi miên thôi miên á à? sợ bé thôi miên đó chúng ta cho hình ảnh âm thanh trước mặt chúng là thôi miên có gì đâu lặp đi lặp lại nhiều lần là thôi miên còn thôi miên một nhát ăn ngay ấy là tăng cảm xúc chúng lên đẩy cảm xúc lên đầy hứng phấn vào ám thị một lần là được luôn đấy là thôi miên có ai hay đi học các cái lớp phát triển bản thân không thầy giáo thường thường đưa gì ạ hết đuôi khóa học lớp 1 lớp phếu thầy giáo nổ nhạc đèn đèn đèn, đèn, đèn. kích động bạn lên bằng gì bằng âm thanh khóa học của chúng tôi 10 triệu bây giờ chỉ có 3 triệu mua ngay bị kích hoạt đấy bị thôi miên đấy ạ thôi miên bằng âm thanh đấy ba ba ba bam nhảy lên sân khấu chuyển bam bam bam bam chuyển tiền nộp tiền có ai đây dính rồi về học ra chẳng thấy được phát triển cái gì có ai có chưa <laughs> có à tôi cũng dính mà tôi cũng bị dính tôi mới phát hiện ra <laughs> cứ thế nhỉ bà bà bà bàm lên đó để tranh nhau lên tranh nhau nộp tiền về học xong vậy ai kiến thức này mấy chục triệu học xong về lại thông minh như <laughs> thông minh như cũ à <laughs> học từ 7 từ 7 giờ cho đến 1 giờ đêm về <laughs> vẫn thông minh như cũ <laughs> đấy đấy là trạng thái thôi miên cái gì đâu hình ảnh âm thanh thôi miên chúng ta già bố rồi còn bị thôi miên não chúng ta đóng rồi còn bị thôi miên huống gì cái gì tờ gì trắng nó nguy hiểm đó nó trở thành tính cách đó nó trở thành tính cách của trẻ đúng của cả con người đó của cả số phận con người đó nếu chúng ta không biết công thức này nha nên chúng ta đọc xong cái quyển sức mạnh tiềm thức mới hiểu thôi hiểu à chúng ta đang bị thế này được thế kia công thức làm sao gỡ cái đó đó đấy mới là cái quan trọng nhưng bây giờ tôi giới thiệu thì nhiều người chỉ bảo ôi em phải kiếm tiền <laughs> cho em <laughs> làm sao bán được lô đất thế chị Hà lần trước chia sẻ cho công thức 7 ngày bán lô đất mấy chục tỷ không bớt xu nào thế là mọi người kia bảo cho em bán ờ, cái này cho em buôn cái nọ sao ra tiền <laughs> thôi chả thấy đi xóa dấu ấn cảm xúc xấu cả à? nợ ở à, đây nợ phước đấy nha phải giải quyết tận gốc giải quyết tận gốc hiểu bản chất tại sao mình có mặt ở đây đó và lớp buổi sáng lớp buổi sáng lớp phép màu của bạn Ngọc Bích ơi lớp này đóng rồi bởi vì lớp này không còn thể chứa thêm ờ, lớp bởi vì bắt đầu vào ngày mai là ngày chính thức rồi nên sẽ không tuyển thêm người trong một tháng nữa sau lớp này không bạn <laughs> không bạn vào trong trong lớp bạn mới biết giờ chứ không người ngoài không vào được đâu xét không có mấy giờ buổi sáng theo đúng giờ của lớp thôi trong nhóm nhóm em em chưa được vào trong nhóm đấy để em chắc bạn có đăng ký không bạn học không em cũng em không biết đấy à thế phải đợi khóa sau vâng khóa sau thì lâu tại vì lớp này phải diễn ra mất 33 ngày đâm ra nó dài ừ. lắm dài nó mới chuyển được nó mới chuyển được nó mới có những hiệu quả mới không bị nợ phước đó à, có muốn biết uh, hiểu thì à, chúng ta muốn học ứng dụng cái đó nhưng mà ai ấy đi theo công thức chuẩn chỉ nhất chuẩn chỉ nhất nhá là gì ạ đơn giản khi sinh ra khi sinh ra đến bây giờ đã bị vẽ chành vẽ chịt như này đủ màu mực lên đây rồi đó đủ màu mực lên đây rồi nhưng bây giờ bây giờ muốn vẽ vẽ chỉ một màu thôi một bông hoa hồng đúng màu hồng thì phải gì vẽ tờ giấy trắng thì vẽ bông hoa hồng vào cái bên này được không ạ đủ mực xanh mực trắng mực đỏ rồi rồi vẽ bông hoa hồng thì đẹp không ạ không phải vẽ tờ giấy trắng làm thế nào đó làm thế nào để cho não chúng ta không bị cập nhật những cái gì chúng ta đã ám thị từ bé đến giờ đặc biệt là trước 6 tuổi đó đây là điều quan trọng <clears throat> đây là điều quan trọng nên việc quan trọng nhất chính là gì xóa dấu ấn trong tiềm thức xóa dấu ấn trong tiềm thức cực kỳ quan trọng bởi vì sao ạ chúng ta muốn vẽ một bông hoa đó tôi nói cụ thể luôn giả sử ai muốn ngôi nhà đẹp chẳng hạn vẽ một ngôi nhà ba tầng và não bộ để nó trở thành sự thật nhà trở sẽ trở thành sự thật đấy thì ngôi nhà đấy nó có bọc lẫn với cái đống đổ nát che nứa gạch vụn cái thứ đấy không ạ nó lẫn trong hỗn hỗn độn đó thì nó có thành ngôi nhà không không nên chúng ta cần gì ạ xóa dấu ấn trong tiềm thức cái công cụ xóa dấu ấn trong tiềm thức của NLP nó dẫn lên dòng thời gian giả sử như các anh chị sẽ dẫn về trước 6 tuổi chúng ta đều nhận ra nhé. khi vào dòng thời gian này hay lắm và nhận ra cứ lùi dần lùi dần lùi dần về quá khứ xong đến lúc 6 tuổi xong đến lúc có những trường hợp dẫn được vào trong bào thai nhận ra kiếp trước nhưng thường thường ấy làm tôi chỉ dẫn về trước 6 tuổi cái thời kỳ một hai tuổi cập nhật những cái gì đó ồ lúc đấy nhìn thấy những cái điều gì bố mẹ cho mình xem lúc đó và đặc biệt những cái gì mà nó có cảm xúc nặng nề nhất vào đó nghĩa là vào cái, cái cái thời điểm đó mình bước vào mình bước tâm trí mình vào cái thời điểm thời điểm mà mình gặp vấn đề đó giả sử nỗi sợ hãi chẳng hạn trong NLP mà thư viên dòng thời gian nỗi sợ hãi là bị bị dọa một cái bóng tối thôi đó giả một lùm chuối chẳng hạn đu đưa xong rồi người lớn có thể mẹ hoặc là anh hay là bố dọa ui ui bóng tối kìa trong khi có con ma thì chạy thôi thế là mình nhìn thấy bóng tối mình chạy từ đó cứ thấy bóng tối là gì giận trong cái rất là sợ thì nỗi sợ hãi có thể là bắt đầu từ cái đó hoặc nỗi sợ hãi từ một con rán nhìn thấy con rán mà ôi con rán kìa chạy thôi thế là con rán bố chạy còn chạy theo dọa mỗi cái thế thôi mỗi điều đó nên nhiều người á 25 30 tuổi gì vẫn sợ con rán chỉ vì cái nỗi sợ hãi lần đầu tiên bị dọa thì lúc này lúc này trong thôi miên dọc thời gian là dẫn về đó gặp con rán này con nhìn thấy con rán chưa đó nó là con rán mà bố đang bắt tôi đang bắt đó nó rất nhỏ bé và không có gì đáng sợ cả bạn hãy cầm và đi để cho bạn cầm nhưng mà cầm trong tưởng tượng nhá bởi vì lúc đấy là là thôi miên dòng thời gian mà đi về quá khứ mà bạn cầm đi không có điều đáng sợ đều gì đáng sợ cả lúc đó bố bạn dọa bạn thôi bạn hãy nhận ra điều đó con rắn nó rất bé bỏng còn bạn rất lớn bạn không có gì sợ thế cho nó cầm trong tưởng tượng nghĩa là chúng ta đấy lúc đấy là đứa bé nhá phải về trở thành đứa bé rồi chưa 6 tuổi rồi có thể một hai tuổi cầm con rắn đi con cảm thấy nào có đáng sợ không không thật không đó ok neo cảm xúc đó neo cảm xúc hết dấu hết nỗi sợ hãi quay về tương lai quay về hiện tại quay về hiện tại xong nhắm mắt lại cho đi tìm con rán thấy con rán chưa đó có sợ không không sợ ok thế là xóa xong đó công thức xóa của NLP dòng thời gian như vậy nghĩa là phải dẫn gì đi về quá khứ đi về quá khứ gặp cái chuyện đó cái thời điểm đó bóng tối à hay con chuột à hay con rán mà bị dọa lần đầu tiên để xóa cái nỗi sợ hãi xóa xong cảm thấy con chuột không sợ bóng tối không sợ hoặc con rán không sợ nữa quay lại hiện tại lúc này cái nỗi sợ hãi được xóa trong tiềm thức đó công cụ đấy dễ không ạ đó xóa một dấu ấn dễ không ai muốn xóa đăng ký xóa nỗi sợ hãi tiền bạc cũng một đó tôi lấy rẻ bằng nửa cái khác 30 triệu <laughs> họ lấy à, có nhiều người lấy 60 triệu nhá 60 <laughs> triệu một dấu ấn <laughs> tôi lấy một, một nửa 30 triệu là gì không nếu không xóa thì sao nếu không xóa thì sao chúng ta bắt đầu đi trực tiếp nếu không xóa thì sao giả sử trong limbic lượng tử thì nó có vùng số 2 của gói search infobus là tư duy lặp đi lặp lại chúng ta đến đó nhá ở đây có 12 dấu ấn này mười hai dấu ấn cảm xúc này mà xóa rẻ 30 triệu một dấu ấn chắc các bạn cũng sợ đúng không còn đủ tiền nó là 60 triệu cho một dấu ấn hết 720 triệu chúng ta sẽ đi vào trực tiếp dấu ấn này đây <clears throat> trong lượng tử thì có 12 dấu ấn cảm xúc hôm nay chúng ta sẽ đi đến vùng thứ hai vùng số 2 tư duy lặp đi lặp lại tư duy lặp đi lặp lại vùng tư duy lặp đi lặp lại nghĩa là gì ạ nghĩa là ở trong quá khứ đặc biệt trước thời kỳ 6 tuổi nha đặc biệt trước thời kỳ 6 tuổi thì vô tình vô tình chúng ta đi theo một cái lối mòn này. nghĩa là chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta cảm thấy có niềm tin và không muốn thay đổi giả sử giải một bài toán đi theo đúng một lộ trình đó một một phương pháp thứ hai đi vòng vẫn đến đích đó mình không không chấp nhận chỉ theo đúng một lộ trình thôi nghĩa là cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lúc này đối với những người mà có tư duy lặp đi lặp lại như vậy thì là những người gì ạ khó đổi mới đúng không khó chấp nhận thông tin mới lạ đơn giản tôi nói thẳng <laughs> đây anh chị em ngồi đây nghe đến limit lượng tử lạ thông tin đầy làm gì có loại dưỡng chất nào mà nó đi vào thông tin dưỡng chất đi vào được cơ thể nó đi kiểu gì có nhiều người hỏi tôi đi kiểu gì thế tôi hỏi thế cái điện thoại ấy cái hình ảnh mà chúng ta ngồi nhìn thấy nhau đây này gọi điện nó đi kiểu gì mà anh chị nhìn thấy tôi tôi nhìn thấy anh chị đi kiểu gì thế tại sao bạn vẫn sử dụng đó là gì ạ nếu những người mà mà mà đang nghi ngờ không tin đấy không tin cái điều mới lạ như không tin limit chẳng hạn quét đi ứng dụng đi cái cái vùng số 2 chắc chắn sẽ quét rất nhiều tôi dám khẳng định điều này những người mà hiện nay giảm dạng chẳng hạn đang nghi ngờ làm gì có chuyện đó sao mà nó vào được có thể thì khi quét lên bích lượng tử người khác không có khi mình lại đầy vùng số 2 đó là gì tư duy lặp đi lặp lại không chấp nhận cái gì mới là cái mới cái là một tư duy chỉ theo lối mòn nó thuộc tiếp người gì các bạn thấy không ạ người hướng nội đấy những người này thì thường sao ạ không thích đám đông ngại giao tiếp nặng nề thì sao ạ à? cổ hú bảo thủ nặng nề nữa thì sao ạ à? cực đoan điều này có tốt không ạ à? mất cơ hội như chúng ta chẳng hạn như chẳng hạn chúng ta chẳng hạn ví dụ tôi ví dụ luôn cho đây đây chúng ta đây có phải bị thương miên không cổ phiếu của tập đoàn Microsoft là bánh vẽ lừa đảo năm 2009 miếng bánh vẽ mang tên cổ phiếu Apple Apple năm 13 công ty Herbalife là công ty kinh doanh bất hợp pháp năm 2014 Bitcoin là loại đồng tiền điện tử có tố chất một dạng tiền ảo tiền ma 2015 kinh doanh Grab Uber là một trò đa cấp bất chính 2021 P Network Đó nhưng đến bây giờ thì sao cổ phiếu Microsoft Apple Apple tăng trưởng quá tốt Bitcoin mua cả tòa nhà các bạn chúng ta vừa bị thôi miên không những năm đó là bị thôi miên không và những năm đó có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua bit ở Việt Nam có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua đồng uh, mua mua đầu tư cho uh, cho Uber Grab cổ phiếu Apple hoặc trong trong trong chúng ta đây có không ạ có ai đầu tư vào những cổ phiếu đó mua được bitcoin có không đúng không mới mà lạ mà chúng ta là sao chúng ta đang bị nên tất cả những vùng người mà quét vùng số 2 đều không có được, không có điều này trăm phần trăm luôn nhá những người mà lúc đồng Bitcoin mới ra cổ phiếu Apple mới ra Herbalife rồi gì các cái phụ cổ phiếu của Uber Grab những người có tư duy lặp đi lặp lại cái vùng số 2 ấy là không bao giờ mua những cổ phiếu đó bởi vì sao ạ không chấp nhận không chấp nhận cái gì gì mới lạ. vì vậy có bao giờ có sự có sự thay đổi không ạ may mắn không ạ nhiều khi thì sao chúng ta thường thường là gì mất cơ hội đó có mất cơ hội không ạ tại vì tại vì sao thông tin thông tin Uber Grab lúc đó nó triển khai bằng gì công nghệ gì bằng bằng bằng gì bằng kinh doanh gì đa cấp để nó phát triển nó phát triển cổ phiếu nó bằng hệ thống đa cấp vì vậy chúng ta gì ừ. đưa nó lên trang đầu tiên đa cấp lừa đảo những Uber Grab bây giờ sao toàn cầu gần như dùng đó rất nhiều rất nhiều nước rất nhiều quốc gia dùng Uber Grab Uber thì bán được Grab à nhưng dùng Grab và hầu như chúng ta ở đây chắc chắn ít nhất là một vài lần đã gọi Uber Grab đúng không ạ đó thì đây là là thuộc tiếp người nào ạ tiếp người tư duy lặp đi lặp lại thì khó chấp nhận cái mới và gì mất cơ hội có đúng không nếu chúng ta mà lúc năm à, những năm mà mà mà 14 cái đồng à, Bitcoin nó ra đời cái đồng Bitcoin nó ra đời mà chúng ta bán một con lợn đi mua hết Bitcoin thì chúng ta có vài chục đồng một con lợn đó một con lợn lợn lợn ỉn trong chuồng lợn đó có vài chục đồng Bitcoin thì bây giờ chúng ta có gì vài chục tòa nhà đúng không ạ thế bởi vì sao ạ nó mới lạ và chúng ta nghe nhưng không dám gì không dám phân tích mà nghe thôi sau chúng ta quyết định bởi vì không có số đông phải nhiều người dùng tôi mới tin phải được chứng minh tôi mới tin bây giờ thì chúng chứng minh đã chứng minh rất rõ đúng không ạ đồng bitcoin là có lúc nó lên tỷ hai đó tỷ rưỡi đó thì chúng ta mới tin à đồng bitcoin cực kỳ giá trị lúc này còn cơ hội không ạ lúc này mà mua có khi rơi xuống cho xuống 800 xuống 500 đúng không ạ thế còn cơ hội không ạ đó thì đây là một cái mà tư duy của chúng ta là gì ạ khó chấp nhận cái mới rồi tư duy hướng nội thì mất cơ hội làm việc làm tốt đó, có nhiều việc rất hay người ta tuyển mà mình làm có thể rất tốt nhưng vì sao ạ nó lạ quá, mới quá không dám đi không dám đến không dám chấp nhận thế là mất cơ hội bởi vì tất cả những cái đó nó mới lạ chưa được kiểm chứng còn bây giờ nếu đợi nó kiểm chứng xong rồi sao cơ hội không bao giờ còn nên tư duy ở vùng số 2 mà ai quét vào đó là tư duy lặp đi lặp lại những người mà trong nhà chúng ta hay bản thân chúng ta thường thường cố chấp này ngại chấp nhận cái mới này là cái đó cực kỳ nguy hiểm nhá và làm thế nào trước hết chúng ta đi đến vấn đề về sức khỏe nếu những người có tư duy này thì sao bệnh oh, bệnh hả tôi chỉ đến viện khám bác sĩ chỉ thuốc gì uống thuốc đó có thể giả sử như đã bắt đỏ <laughs> viên đá tủ lạnh áp vào môi và tay cái xong một lần hết không tôi phải đến bác sĩ khám nằm viện nó bắt đỏ nó là biến chứng nguy hiểm lắm tư duy lặp đi lặp lại không nghe cái gì mới lạ có phải mất cơ hội không ạ tự nhiên phải bỏ một số tiền ra đó thì cái sức khỏe cái tư duy lặp đi lặp lại nó có tốt không nên sức khỏe khi tư duy đọc đi đọc lại nó cũng ảnh rất nhiều rồi chúng ta hầu như nghĩ rằng bệnh nó phải đến có thể bị ám thị à bây giờ chẳng hạn bị cúm và chúng ta nghĩ rằng không covid đấy để ám thị covid chúng ta không nghĩ rằng đó là có thể là cúm đâu. những người mà có tư duy lặp đi lặp lại thì thường thường sao suy nghĩ thì rất nhiều nhưng kèm theo là chia sẻ thì rất ít tôi khẳng định nhiều người vào phòng zoom ấy chỉ, chỉ, chỉ nghe thôi không chia sẻ lúc này á đi quét vùng số 2 có khi rất nhiều đi quét vùng số nó cứ quét đi quét lại quét đi quét lại những người này ấy, thường thường gì ạ không thích ở chỗ đông người đó thế vào phòng zoom á nhiều khi không có vấn đề gì cả nhưng cứ tắt cam không không để lộ mặt <laughs> các bạn không tin các bạn các bạn cứ những ai có cái cái cái cái suy nghĩ đó nhá có cái tính cách đó các bạn ứng dụng limbic thử các bạn quét vùng số 2 cực nhiều cái cá cược luôn đó những người đó thường thường dùng điện thoại thì thích nhắn tin chứ không thích gọi điện đặc biệt gọi zalo không thích đâu gọi gì thấy mặt ra không thích đâu nhắn tin thôi trong môi trường tập thể thì luôn luôn cảm thấy mình lạc lắm lạc lắm nó bị lát hả ờ bố có bị bố có bị những người đó thì thường thường sao ạ khó lắng nghe người khác khó chấp nhận những kiến thức mới thông tin mới dễ nóng nảy hay cãi cùn các bạn thích con trẻ mình thế không các bạn thích người chồng hay người vợ mình như thế không những người đó thường thường sao ạ khó thích nghi với cuộc sống đặc biệt những môi trường mới những việc làm mới những khu ở mới khi những tính cách đó hình thành thì người ta hay dằn vặt trách thân trách phận luôn luôn thì từ chối những cái kết quả mới hoặc từ chối lắng nghe những công nghệ hoặc những sự phát triển mới đó là tư duy lặp đi lặp lại họ chỉ khẳng định những gì mà họ đã trải qua và họ đã biết là đúng là duy nhất thì lúc này sao tính cách của những người có tư duy lặp đi lặp lại họ có tiến xa được trong cuộc sống không khó đúng không họ có dễ thành công trong cuộc sống không ạ khó đúng không ạ trong khi đó nếu đối lập nếu đối lập thì một người tức thời người ta nhạy cảm với những điều gì mới lạ người ta cảm nhận được thì người ta sẵn sàng chấp nhận người ta sẵn sàng tiếp thu người ta sẵn sàng học tập và lúc này thì sao thành công cơ hội thành công có dễ hơn không ạ một người không chấp nhận cái mới lạ có thành công được không ạ không bao giờ đúng không rất khó luôn có thể chỉ một phần trăm một hai phần trăm còn người chấp nhận cái mới lạ thì sự thành công khoảng bao nhiêu ạ nó một trăm phần trăm không chưa chắc nhưng chắc chắn là nó cũng phải đạt bảy tám mươi phần trăm bởi vì nhiều cái mới lạ mà không được kiểm chứng chưa được kiểm chứng thì họ là những người kiểm chứng mà nhưng cơ hội thành công của họ phải 8 90 phần trăm còn những người không chấp nhận thì sao ạ vài phần trăm cũng đã khó bởi vì bước vào đó đâu mà thành công đó nên chúng ta xác định cho con đặc biệt là con trẻ của chúng ta con trẻ chúng ta nó đi về đâu trong tương lai muốn nó trở thành người thành công hay muốn chúng dậm chân đóng khung những cái vùng những cái gì mà chúng đã cập nhật vì vậy các bạn các anh chị hãy cho trẻ tìm hiểu xem chúng có bị cái tư duy vùng số 2 này không mà theo tôi khuyên đấy thì anh chị nên xem xét có hai cách cách hai cách để giải quyết cái vùng tư duy lặp đi lặp lại này một là thôi miên dòng thời gian gặp những người bạn giống học học giống tôi họ học giống tôi họ là những người cốt trinh thôi miên dòng thời gian gọi là quất tham lai giá từ 30 triệu đến 60 triệu cho một tư duy này hai là các anh chị bấm một cái nút vào lượng tử thấy cái vùng số 2 này mà nó lặp đi lặp lại nhiều bởi nó sẽ hai cấp độ khác nhau trong số phận của hai người của hai đứa trong tương lai tôi cũng bị vùng số 2 này khá đấy có một thời điểm nó lặp đi lặp lại nhưng mà cái cái cái cái lượng cái lượng dưỡng chất vào không nhiều đó nghĩa là dấu ấn về tư duy lặp đi lặp lại không nhiều đó và điều mà để thực chất thì các anh chị đã biết cái giá trị ở trong cái lớp học này tôi chia sẻ toàn những cái công thức mà học tiền trăm đấy học hàng trăm triệu á vì vậy tôi cũng mong là các anh chị gieo hạt cho những người bạn của mình chỉ có duy nhất chủ nhật chỉ có duy nhất chủ nhật vào 8 giờ tối là tôi đưa các công thức này để cho các anh chị và các bạn hay những người thân anh chị nắm được các chị anh chị hãy gieo duyên cho những người bạn của mình để nhận ra nhận ra những cái kiến thức này giúp họ đấy. tôi không lấy tiền của ai cả trong buổi học này nhưng nó là kiến thức hàng trăm triệu tôi đi học và anh chị nhận được cái kiến thức này mới thấy nó giá trị kinh khủng bởi vì đọc cả đống sách đó sức mạnh tiềm thức này sức mạnh niềm tin này quy luật hấp dẫn này phải quy luật tinh thần này rồi các quyển sách về uh, như làm giàu này người giàu có nhất thành Babylon này công thức triệu phú đô la này rồi à, năng đoạn kim cương này tôi trải qua hết rồi thôi miên trị liệu này thôi miên à, ám thị này đó tôi chói gọn lại chỉ cứ chiều cứ ngày chủ nhật là tôi sẽ làm đều đều mà người Việt Nam biết được tổng thể được cái cái, cái công thức này chói gọn vào và đưa ra được một một một tiêu chí cực khó ít người mà nếu các anh chị mà đăng ký đi học của người Việt dạy cũng chưa chắc nó tổng hợp được toàn bộ kiến thức như rồi nó chỉ một phần nào có thể tương đối chứ có người có dùng NLP nhưng lại không biết gì ạ tôi biết ám thị đó và công thức 7 ngày nên là tôi muốn các anh chị các bạn chủ nhật tuần sau hãy mời ít nhất hai người vào phòng dung mỗi mỗi người ở đây chúng ta mời ít nhất hai người vào phòng dung à, cũng được một người thôi về phòng dung tôi chỉ cho 300 người các anh chị chia sẻ những cái điều này cho những người thân chị biết họ có thể sẽ giúp được con trẻ của họ qua mỗi những quyển sách đó và cái công thức tôi chia sẻ đây nên các anh chị thấy tại sao ở sau khi học NLP xong tôi thấy cái giá trị một cái tờ bảng tầm nhìn của tôi á, là không đặt tiền mặc dù lúc đó nhá năm 2017 đang thu nhập 15 triệu một tháng đến 20 triệu tôi có công thức này rồi tôi đặt một nhát sang tháng thứ hai thôi tháng thứ hai tôi thu 200 triệu một tháng luôn vậy mà bảng tầm nhìn của tôi không có tiền tôi loại luôn sang tháng thứ sáu tôi loại luôn bản tầm nhìn của tôi khi tốt nghiệp combo 10 xong là bản tầm nhìn của tôi là đứng trước đám đông giảng bài nên tôi muốn những cái kiến thức này ấy, được lan tỏa để người Việt Nam chúng ta biết chúng ta đang bị đóng khung không hiểu cây đèn thần trong mỗi người ai cũng có không biết lôi ra mà dùng vì vậy tôi muốn các anh chị chia sẻ mỗi chủ nhật mỗi chủ nhật mỗi chủ nhật tôi mới chia sẻ công thức này còn lại tôi vẫn phải có cuộc sống đó, vẫn phải nuôi con giúp vợ chứ tôi không thể ngày nào tôi cũng cũng cũng cũng giả bài về cái kiến thức này và chỉ 8 giờ tối nghĩa là 20 giờ chủ nhật hàng tuần tôi chia sẻ công thức này tôi sẽ cố gắng duy trì tất cả những kiến thức này cho cộng đồng vào tối chủ nhật hàng tuần đó nên mong anh chị hãy chia sẻ cho cộng đồng cho người thân họ ứng dụng được đầu tiên các anh chị đừng giới thiệu về kiến thức của tôi chia sẻ mà chỉ họ hỏi họ biết được mấy cái quyển sách đó nhỉ? quyển sức mạnh tiềm thức sức mạnh niềm tin bí mật luật hấp dẫn ba quyển đó này. hoặc hai quyển được sức mạnh niềm tin và bí mật luật hấp dẫn ứng dụng như nào thì vào phòng này tôi chia sẻ sẽ biết ứng dụng tôi còn cho biết là đừng ứng dụng nó hiệu quả thì không nợ nghiệp nếu không thì là nợ phúc nợ phước đấy. à, bạn nào toàn bị vùng à, 1 2 10 đó vùng hai tư duy lặp đi lặp lại đó thế mà vẫn vào linh bích liều thật đấy mày ghê vẫn còn vùng vẫn còn <laughs> chưa lớn lắm bạn à, bạn star là nào Thank you. I love you. Đó, tôi đã chia sẻ cái kiến thức ngày hôm nay vùng số 2 tư duy lại đi lặp lại trong limbic ảo nha, của lượng tử trong lượng tử. Trong đông y thì nó có 7 có bảy vùng bảy cảm xúc gọi là thất tình nhưng mà cũng có những tài liệu nó đến à, nhiều vùng có thể rất nhiều vùng nhưng mà tôi thì tôi hay à, công nhận theo những cái gì nó liên quan đến khoa học được chứng thực chứng minh của các nhà khoa học nên là tôi cứ chia sẻ thì tôi cũng sẽ à, mặc dù tôi học về biết rất sâu về đông y về những cái cái các cái cái, cái, cái, cái, cái phương pháp đó. đó để giải quyết về tình trí thế nhưng mà tôi lại không chia sẻ về theo kiến thức đó mà tôi chia sẻ theo lượng tử thì kiến thức của tôi tôi tôi vẫn bám bài những khoa học mới các cái chương trình nghiên cứu khoa học mới nên tôi chia sẻ theo cung sau theo bước khác theo công thức khác không theo đông y mặc dù tôi đọc tôi nghiên cứu về sách đông y nhiều năm rồi và tôi ứng dụng cũng vậy trong cái à, lớp bài giảng của tôi lớp ba gốc thì chủ yếu về à, về về, về tâm bệnh thì tôi bám theo đông y nhưng đến bây giờ thì tôi à, tôi buộc phải theo đúng cái quy trình mà mà lượng từ đưa ra thì tôi thấy nó nó thực tế hơn nó cụ thể hơn nó thông qua thông qua khoa học đó, nó là khoa học của thời đại thì chắc chắn với lượng tử thì nó chính xác hơn rất nhiều đó ngày hôm nay tôi chia sẻ như vậy những ai đã ứng dụng những ai đã ứng dụng vùng số 2 à, lặp đi lặp lại nhiều thì chia sẻ lên cộng đồng ấy. chia sẻ cho cộng đồng cũng biết thì thấy cái vùng số 2 của mình mà bị quét đi quét lại nhiều thì có đúng với tính cách mà tôi chia sẻ hay không có ai quét mà vào vùng số 2 nhiều có ai ứng dụng gói xuất infobus mà bị vào vùng số 2 nhiều chia sẻ đấy ạ không ai chia sẻ là tôi chia sẻ tiếp đấy tôi vùng số 2 khá nhiều <laughs> tôi bị lặp đi lặp lại cái này đó nhiều khi cái thông tin mới lạ là tôi kiểm chứng ghê lắm thằng limit điện tử a à, tôi dùng máy quét này tôi hô hào tôi bỏ tiền ra cho mọi người dùng tôi kiểm chứng tôi tin không dễ đâu tôi dùng máy quét lượng tử 36 chỉ số á, máy 36 chỉ số tôi quét thông số trên cơ thể quét mọi người luôn không phải quét riêng tôi đó. thì tôi cũng là một thằng mà bị cái vùng xoay ấy, quét khá nhiều quét khá nhiều luôn cái vùng tư duy lặp đi lặp lại nên các anh chị mà mà nghe tôi chia sẻ về à, ngay bản thân tôi tìm thôi tôi chia tôi, tôi moi ra được cái cái à, cái phần mà ông Cúc cũng đưa ra mình chưa đọc tới nghe ông ấy xong rồi mình đi tìm cái thông tin rồi mình logic lại mình cảm thấy giá trị kinh khủng ở cái cái cái cái cái, um, cái gói search được Facebook nên những ai mà dùng lý bích điện tử mà không dùng đến gói search Facebook thì tôi nghĩ rằng phí lắm thì kinh khủng luôn bởi vì các anh chị không biết nhận không nhận ra bất cứ một vấn đề gì nha tôi khẳng định điều này nha bất cứ một vấn đề gì từ vấn đề sức khỏe từ vấn đề sức khỏe cho đến số phận của mỗi con người đều nằm trong gói search infobook gồm 12 dấu ấn đó nó đóng khung tạo thành tính cách và số phận của chúng ta hình thành từ dấu ấn này các anh chị mà không tin cái câu tôi nói vừa rồi bỏ vài trăm triệu đi học hết master NLP học đọc hết công thức về tiềm thức đọc những quyển sách liên quan đến tâm thức về tiềm thức dấu ấn tiềm thức các dấu ấn về cảm xúc trong quá khứ thì các anh chị sẽ khẳng định giống tôi học đôi ba năm lúc đấy các anh chị mới quay lại nhìn cái gói search infobook của ông Cúc nó không phải là mấy đô đâu mấy chục đô đâu nếu như ai nhận ra mà đặc biệt nếu mà ai chào vào cái lớp mấy cái lớp NLP á mà nộp học học học tiền trăm như tôi á là những người đó sẵn sàng bỏ tiền ra mua tỷ tỷ mua nhá một tỷ thay đổi cả số phận một con người từ tiền bạc cho đến tính cách cho đến mối quan hệ cho đến tình cảm trừ tình cảm cho đến sức khỏe mua chứ nên gói sớt được hút của ông Cúc ấy nó nó là gói tiền tỷ đấy. một con người mò mẫm dưới bùn và một con người đang đi trên mây số phận hai người nó đảo ngược nhau như vậy thì tiền tỷ người ta cũng bỏ ra đây cái gói sân vô bút là một gói cực kỳ giá trị nên các bạn cố gắng tìm hiểu giá trị lắm giá trị kinh điển luôn và một công trình khoa học mà loài người chúng ta sẽ hướng đến trong tương lai không xa mọi người sẽ ứng dụng sẽ ứng dụng hết chỉ có ai ấy, cập nhật những cái điều những cái giá những cái kiến thức đủ cái kiến thức <clears throat> có thể tạm tạm như tôi cũng được chia sẻ ra lan tỏa ra <coughs> thì người ta sẽ ứng dụng <coughs> bởi vì người ta sẽ thấy giá trị đó <coughs> nên dấu ấn trong tiềm thức nó cực kỳ quan trọng mà ngày à, chủ nhật tuần sau tôi sẽ tôi sẽ chiếu những cái à, thước phim nó liên quan đến dấu ấn này để cho anh anh chị các bạn khẳng có thể khẳng định thêm về những lời tôi nói là điều đó nó là là rõ ràng nó là là rất thật về các cái công trình khoa học chứ không trừu tượng như gọi là à, thắp hương xem bói và số phận như thế này hoặc ma quỷ kia không có đâu tất cả đều là con số đều được chứng minh đó mà chính vì nắm được cái quy luật này quy luật này của trong tâm thức và sức mạnh tiềm thức thì tôi mới ờ, mới tạo một cái nhóm đó mà Ngọc Bích đang à, chủ nhiệm cái lớp đó là lớp ứng dụng ứng dụng về cái uh, phép lớp phép màu á thực chất lớp phép màu chính là ứng dụng về sức mạnh tiềm thức nhưng bởi vì nó quá hiệu nghiệm khi uh, tôi sẽ dùng uh, kèm theo khi uh, các bạn thực hành trong đó đầy đủ và có niềm tin thì chắc chắn là rất hiệu nghiệm nên là tôi buộc phải đi vào và trong lớp đó để để hướng cho mọi người sẽ không sẽ không nợ phước ở đó. đó bởi vì chúng ta có thể đạt được rất nhiều cái điều mà, mà ngoài trí tưởng tượng luôn khi ứng dụng được sức mạnh thực thức này nên các anh chị nào ở trong lớp đó thực hiện thật đủ đúng đều sáng mai tất cả phải đều có quyển sách ghi chép li ti và với một cái tâm thức đó, đầy đầy đầy à, những uh, gọi là những cái tâm thức đầy à, tình yêu đó lòng biết ơn ở đó chúng ta trao đi mấy giờ sáng mai hả thầy thì những người trong lớp nhận vâng. được giúp mấy giờ ai vào và trong lớp thì cứ vào lớp để mở chứ tôi không nói đây và trong dạ. nhóm lớp vẫn zoom này ạ à? các bạn không biết không biết là các bạn mở zoom nào bạn ngọc bích zoom của thầy thế này sau cái đó là bạn bích bạn chủ trì và vâng. em sẽ em sẽ là người à, ám thị thôi miền ở đó rồi ám thị thôi miền cho sử dụng sức mạnh tiềm thức rồi <clears throat> Thầy ơi, Thế là... chương trình đó thì những cô chú anh chị mới về tháng sau thì mới vào được chương trình này đóng đóng linh rồi. Ngày mai bắt đầu vào ngày chính thức rồi ạ. Cho nên là không không có người lạ vào đây được. Chương trình đó phải đăng ký qua linh Nên là mọi người toàn này tham gia hai ba tháng rồi đấy chị em không lớp này mới mở được có hai ngày ba ngày này đó như hôm nay mới được vào học đấy thầy ạ à, thế à. Vâng. lớp này là lớp uh, của bạn Ngọc Bích lớp hôm nay mới có thầy bà à. tuyến trên mới gửi xuống mới được nghe đấy thầy ạ <laughs> vâng bác ở nhánh khác không biết được <laughs> sẽ còn bạn Ngọc Bích thì rồi xin cảm ơn cả nhà xin cảm ơn cả nhà ờ, ở trong uh, nhóm uh, mà mà lớp bạn Ngọc Bích phải đăng ký đăng ký chúng em thì ngày nào cũng vào zoom nhưng chẳng biết vào zoom nào vào zoom nào như tuyến trên cứ gửi zoom nào thì tối nào thì lại vào zoom ấy thôi chẳng biết được hôm nay tuyến trên gửi lên về cái zoom này thì lại vào nghe đây còn à. zoom của uh, lim à, tuyến à, thì cũng vào sớm lắm không vào ừ. muộn là khóa khóa phòng chào thầy Phương nha À, xin chào Phượng. <laughs> Nghe hôm nay chia sẻ hay thế. À, xin cảm ơn bạn Phượng. Thank you, I love you. À, chúng ta you, cảm ơn chúng thầy. ta cả lớp và cả trong à, phòng Zoom chúng ta ngày hôm nay tôi mới chia sẻ một trong 12 một trong 12 những tư những những à, cái dấu ấn cảm xúc trong tiềm thức thì dấu ấn của nó có tất cả 12 nhưng ngày hôm nay đã là vùng số 2 rồi vùng số 3 sẽ là vùng mà à, nỗi buồn thì tất cả những cái vùng mà dấu ấn này nó đều nó đều tạo ra cho một số phận con người khác biệt khác biệt nhá đảo chiều đảo chiều vì vậy á à, những ai những bạn nào mà mà mà muốn tìm hiểu thêm về cái giá trị của lượng tử của Liên Bích thì các bạn sẽ đăng ký đăng ký ờ, vào những buổi zoom sau để vào đó thì ờ, cứ chủ nhật thì Phương sẽ chia sẻ những kiến thức này ờ, mặc dù kiến thức kiến thức này là kiến thức nếu như Phương mở lớp thì phải hàng chục triệu cho một học viên và Phương sẽ giới thiệu cho mọi người biết ứng dụng và mọi người ờ, sẽ trực tiếp chỉ khi nào khóa học của bạn Ngọc Bích khóa thứ hai sau một tháng nữa mới có thể đăng ký được thì vào lớp khóa thứ hai để thực hành cũng phải thực hành phải thực hành thì chúng ta mới có kết quả của của của, của sức mạnh tiềm thức này nghĩa là biết sử dụng cái đèn thần trong mỗi người và ngày hôm nay thì Phương xin nếu không có ai có có ai chia sẻ gì không ạ mọi người ứng dụng Limbic mà không thể chia sẻ hay chưa dùng có sức với bút ạ dạ cho tôi có ý kiến đi ạ dạ mời bác dạ uh, báo cáo với thầy về cả hội chúng là thế này tức là uh, cháu của tôi thì như qua thầy bà nói thì tôi đã cai uh, ờ, lần hai rồi và lần một thì là một uh, hai năm lần hai là một hai ba tức là mà sau uh, à, 7 ngày 8 ngày đó, thì nó nó nó để từ tức là cái vùng 5 Thế là bây giờ là chuyển sang à, vùng 3 còn vùng 1 vùng 2 thì nó lặp đi lặp lại của lần 1 và lần 2 vùng nào nhiều nhất ạ vùng nào nhiều nhất dạ, mới cai có hai lần thì cai lại lần hai thì là vùng 1 và vùng 2 là là mỗi, mỗi lần đều xuất hiện cả còn dạ. à, một lần là là là vùng 5 còn à, lần tiếp đấy là vùng 3 thay cho vùng 5 ạ à yeah. Yeah. ba cứ theo dõi đi bởi vì có thể nhiều vùng nó lặp đi lặp lại nó phải lặp cả tháng tháng yeah. Dạ. có nhiều người tháng mà nó chạy quanh mấy cái vùng đó 12 vùng nó chỉ đi có vài vùng thì yeah. Ờ, dạ. cái đó là cái dấu ấn nặng nề nhất mà mình vô tình ám thị trẻ bị ám thị trong ờ, trong thời kỳ trước ờ, thời kỳ um, trước 6 tuổi đó đóng khung lại tuy nhiên các bác cứ theo dõi xem khi nào đến nó khoảng độ uh, nó xuống các cái cái dưỡng chất nó khoảng 50 60 phần trăm thì gia đình báo để để à, để, à, để tôi à, sẽ có kế hoạch à, ám thị thôi miên cho cho bé nhé vâng dạ, rồi, dạ. dạ cảm ơn dạ. thầy ơi cho, cho vâng. em hỏi cai cai cái hộp đó là cai như thế nào hả thầy bác hỏi tuyến trên hỏi tuyến trên hả <laughs> tiền trên tiền trên ngủ rồi đi làm sao thầy <laughs> đủ thì hỏi gọi nó dọ dậy à, vâng bác đầu thì thúy có ý, cái cánh tay xin mời ạ thưa thầy là uh, nhà tôi là có hai người bị cái ờ, cái vùng cái nỗi buồn bên trong và cái vùng uh, tư duy lặp đi lặp lại đi. uh, chồng tôi với cháu nội tôi mà hai hai cái người này này đồng niên uh, 60 năm quét vào thấy liên tục thầy mà bây giờ cứ nghe thầy giới thiệu thấy quá đúng quá chuẩn luôn kiến thức khoa học mà em chỉ nói lại thôi quá, <laughs> vâng quá chuẩn luôn đấy thầy không nhưng dạ. mà ờ, thầy chia sẻ chúng tôi mới hiểu được chứ còn chúng tôi, tôi không hiểu lắm và là làm sao mà mà mà cái con con con bé <laughs> nhà tôi nó bị cái vùng đấy thầy thấy quá chuẩn luôn nếu mà không gặp được cái cái này thì đúng là con bé rồi cũng, cũng hơi là là nguy hiểm dạ bởi vì người Việt Nam chúng ta biết được cái sức mạnh tiềm thức này cũng ít ít mà dạ. lại gặp cả cái lượng tử này nữa thì lại càng ít nó đã ít rồi lại gặp lượng tử nó càng ít dạ. thì ra là khó logic dạ. lại đó kiến thức nó phải dạ. là tổng hợp và logic lại với nhau thì chúng ta sẽ tự nhận ra thôi nên các bác mà học giống em các bạn các bác logic được nhau nó mới dính con con này vào nhau thôi không phải ờ, không phải ờ. chăn là bị chăn định không bao giờ mà mà ừ, trẻ bây giờ ừ. đấy là nó ờ, nó tiếp xúc với lại um, uh, dạ bác vâng, vâng, nói đấy nó mở mới lại nó làm nó làm theo hoạt hình đi cũng cũng đúng ừ. như thế mà giọng nói cũng đúng như thế khi trẻ thì nó chơi hoạt hình thì nó phải đúng không ừ, học y thế ông đó là nó bị ám thị đấy nó bị ám thị ừ nó bị ám thị rồi đấy ừ. thế mà à, ờ, cần cập chứ. nhật ai em không cần cập ừ. nhật ừ, bất cứ một cá nhân nào em có thể đọc được đọc được chứ em chỉ cần biết tính cách của trẻ đó em đọc được nó nó nó nó thể hiện ở trạng thái của nhân vật nào nên là chúng ta lần ngược lại bộ phim nó xem cách đây à, cái thời kỳ trước 6 tuổi nó ra hết ra hết vâng đây là kiến thức mà mà phương tổng hợp nhá logic không không có ai giảng dạy cái này đó. cháu cháu tôi là nó mới, năm nay mới có học lớp 3 thôi dạ. mà ừ, khi mà nó lớp 5 tuổi đấy là người ta cứ bảo là nó bị tăng động nó bị tăng động Chồng. giờ mà quét đi Olympic mới thấy là quá chuẩn luôn thực chất chẳng qua ai tác động tự kỷ cả đâu chẳng qua chúng ta vô tình ám thị bây giờ chúng ta ám thị lại là được xóa dấu ấn xong ám thị lại là được nha. vâng vâng tôi sẽ giúp các trẻ các bác cứ yên tâm thôi ừ. mà Thấy trẻ là đã bị nào mà... trẻ dạ còn khi nào mà dưỡng chất nó xuống đến 50 phần trăm thì thì là vâng. là là là, là khoảng 60 à? vài vài dưỡng chất 60 phần trăm cũng được trên 60 ừ. phần trăm ừ vài dưỡng chất khoảng ba ba bốn dưỡng chất hai ba dưỡng chất nó nó có tỷ lệ đó là được nhá là thông báo nhá hơn mấy lần rồi nó tính là vâng, vâng. vâng cảm ơn thầy rất nhiều vâng, vâng. Thank you, à, các bác các yên tâm là, là chúng ta ở đây nào ở đây trẻ những trẻ mà phát triển nó ừ. chưa được cân bằng nó chưa được cân bằng ấy nó có tính cách khác lạ thực chất là nó bị ám thị bây giờ chúng ta cũng sẽ ám thị lại chứ không không dùng ý thức dạy được nên chúng ta sẽ án thị lại có vậy thôi thì chúng ta biết được cái à, cái cái tần sóng rung động trong não bộ là chúng ta sẽ ám thị lại được chúng ta đẩy tần tần sóng rung động nó khác đi nó cao lên cảm xúc cao lên hay là trạng thái trống rỗng là chúng ta ám thị được có vậy nên là hiểu về tâm thức là chúng ta có thể giải quyết được mọi vấn đề đó mọi vấn đề nên nhiều người không biết được cái kiến thức này ấy, thì coi rằng nó nó khó rồi bảo trẻ nó bị thế này số phận nhà tôi không có gì cả chúng ta đều giải quyết được và tôi cũng muốn là là những kiến thức tôi được gieo duyên ra cộng đồng cho những người nào đặc biệt là cộng đồng ai à, mà, mà, mà theo học tôi cũng sẽ dành cho những à, bạn nào mà có tâm huyết các bạn ứng dụng các bạn là có thể là là kế thừa những cái kiến thức này để giảng rồi xin cảm ơn cả nhà ngày hôm nay đã ngồi đến giờ này xin à, cảm ơn cả nhà thầy, thầy phương thầy cho em ngồi. hỏi tiếp hả anh kia làm gì xin mời vì à, em thì thực sự ra em có một chị bạn ấy à. chị cũng ba đứa con có ký ức ạ có nghĩa là nói chung là cái vấn đề là nhiều quá mà bây giờ em cũng chưa biết cách nào để giúp chị đấy Uhm, bà bạn là điện trực tiếp cho tôi nha thầy cho em xin số điện đấy ạ số zalo của tôi là 0914 bạn là vâng. nhóm nào không biết em ở nhóm của chị Đỗ Bích Tuấn ấy. Tuấn nhóm Tuấn là trong nhóm Happy Team biết tôi chứ em Tuấn không gì? em chả được vào nhóm nào em thấy đâu có mỗi mấy cái nhóm em nhóm ở trong chỉ nhóm ờ, trong trong gia đình ờ, Limbic đấy. nhóm Đỗ Tuấn là nhóm Happy Team gì em không thấy em ở trong nhóm đấy giờ nhóm cô Đỗ Tuấn ở bên châu cô Phạm Nga thấy à đến khâu cùng nóng thầy cho Cô em Phạm Nga. Vâng. 0914 868 386 em cũng có cái ký ức lặng lè cuối cùng đến ngày hôm nay chưa chưa thể thoát được lúc nào vùng vẫy vùng tìm tòi nhưng mà nó vẫn chưa được thôi xong em à, đủ duyên em gặp riêng thầy um, bác uh, gì dạ dương luân lê đức ạ à? dương luân khoan một chị em có một thằng nhé em à, hình ít nói thế à ít nói mà anh chị game thì như nó à, trò hơn ở vùng nào thấy mà đi cùng nó biết làm sao để cho cháu hơn anh có bớt một ít đó nhưng mà cùng vừa em trong cai cho nên biết cạc mình được uh, một tháng hơn tháng nữa đó cho thầy cháu cũng đời rồi nhưng mà dư thầy cũng đời hơn nhưng cái khi, khi, khi trước đó dư thầy à, ít ít nói mà tiếp xúc của người người là là không chưa tiếp xúc em cũng như thầy các anh các chị các bác có thấy trẻ nó bất bình thường khi nó phát triển các anh chị dùng limbic lượng tử nó mới chỉ là một cái gì ạ một cái khăn trắng nó lau có thể nó nhạt đi chứ chưa phải là thay đổi được tính cách hẳn nó mới xóa và là mới xóa mới giảm được những cái dấu ấn của trẻ thì các anh chị cảm thấy đỡ nên vì sao phải dùng những công cụ thôi miên ám thị đó tạo một dấu ấn mới tạo dấu ấn mới thì không có lượng tử nào làm được không có công cụ nào mà công cụ này buộc phải là là người ám thị người thôi miên chị đó <clears throat> xin mời chị đào thị đào đào thị thúy thầy ơi Uh, tôi có đang đang ờ, điều trị cho một cái bé ở ban thiện nguyện mà mà cháu bị ờ, bị từ bé mà bây giờ cái cái đầu của cháu đấy nó cứ ngửa bên đằng sau này nó không không đứng thẳng được lên nó không thẳng lên mà nó chưa biết bò mà cũng chưa biết ngồi mà cũng chưa biết nói mà cái ngón hai ngón tay cái của nó này thầy này nó cứ cong vắt về đằng sau thế này trông y như là cái cổ của nó ngửa về đằng sau thế này thì thì uh, uh, theo thầy thì là, là thầy có thể hướng dẫn em một cái vài cái, ờ, cái cái đó phải đi học phải đi học tôi tôi không mở lớp tôi không mở lớp dạ à, đăng ký với vâng. cái lớp của thầy dư quang châu ấy thập chỉ liên tâm lớp đó học cũng được vâng thập chỉ liên tâm tôi tôi học đó của thầy đó mà tôi học cả thầy đó tôi học cả bệnh gì lịch vâng tôi cả học của của thầy à, thầy thầy thầy, thầy Hoàng Duy Tân và cụ hình của bà Huỳnh Thị Lê thế là đó, cài đặt lượng từ sáu là cũng cài, được uh, hơn một chỉ hỗ trợ, rồi cài nó chỉ hỗ trợ dưỡng chất còn đấy vâng. là bị dạng bẩm sinh thì cái đó phải nhả vâng. cơ bơm máu vào não nha bơm máu vào Đúng não ừ, nhả cơ cái đó chỉ có môn à, bấm huyệt à, bấm huyệt thập chỉ đạo mới làm được không có môn bấm huyệt nào được nhá vâng vâng cảm ơn thầy dạ. Rồi, hôm nay uh, chúng ta sẽ dừng Zoom ở đây. Xin uh, chúc cả nhà ngủ ngon. Xin cảm ơn các bác, các anh chị đã ngồi với Phương đến giờ này. Thank you, love you. Thank you. I love Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy cảm ơn thầy Cả nhà mình I love you. I love Cảm ơn thầy anh Thank you. I love you. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc thầy ngủ ngon nha. I love you. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ thầy. Cảm ơn thầy. Lớp thầy.